lừa dối em làm chi anh vẫn yêu ngày bay qua vài ngày sao ngày buồn tay người biết không người ơi em lòng đau năm buồn trong yêu thương rồi rồi họ thay thế anh mình anh nỗi yêu quạnh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay con đường nhiều lần hỏi em rằng tại sao Câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau Nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau Sao mình phải kết thúc Rồi hai người hai lối riêng Tình mình còn đang 감사